chào tất cả anh em nha thì uh, hôm nay thì hàng mới nó cũng mới về thì sẵn đây mình quay lại cho anh em tham khảo một số cái mẫu đồ chơi mới thì uh, trước mặt anh em đây là những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đánh bài lá chơi bịp được tất cả các môn bài ở Việt Nam liên cào ba cây binh sập sám phẩm xăm lốc nói chung là bài nào anh em cũng chơi được nhưng mà đây là hai cái phụ kiện mới để ngụy trang để hỗ trợ cho anh em chơi nó được kín đáo hơn và nó dễ chơi hơn thì đây là hai cái mẫu mình mới vừa nhập về mẫu hột quẹt đây mẫu mã thì rất đẹp anh em có thể nhìn thấy ra luôn còn tất cả cái phần camera ngụy trang thì nó đều nằm ở bên trong này rất là khó thấy còn pin của nó là có hai cục một bộ đầy đủ của nó sẽ có một cái dây sạc và hai cục pin để cho anh em thuận tiện cho cái việc chơi ở cái thời gian lâu mình có thể sạc thay thế nhau mình đánh đánh liên tục còn cái hộp quẹt này thì anh em xài sử dụng như bình thường luôn quẹt lửa thoải mái hết ga thì mình đi bơm ga vô nó có cái đường bơm ga riêng nè còn tất cả những cái uh, camera phụ kiện hỗ trợ đánh bài thì nó nằm ở cái phần này nói chung là rất là dễ tháo lắp thì nói chung cũng rất là nhanh gọn đây tháo ra là xong đi chơi ráp vô thôi thì mình cũng nhắc luôn cho những anh em nào mà chưa từng xài máy đánh bài cũng như những anh em nào mà chưa hiểu thì không phải là có cái hộp quẹt này không đâu anh em muốn chơi được cái hộp quẹt này thì anh em phải có một cái máy đánh bài rồi hoặc là anh em có thể mua mới ở mình nói chung dòng máy nào cũng được không cần phải những cái đời máy xịn đâu chỉ cần có cái máy đánh bài là anh em có thể kết nối được cái hộp quẹt này hộp quẹt này hỗ trợ kết nối 8 tầng sóng trong tất cả những cái đời máy đánh bài cũ tới cao thì à, cái hộp quẹt này được cái là bây giờ nó làm camera kép cho nên tốc độ đọc bài và cái phần mà nó quét nó xử lý bài nó sẽ được rộng hơn so với những cái phụ kiện so với những cái phụ kiện à, đời cũ trước đây mà anh em chơi á cái thứ nhất với lại cái thứ hai mẫu mã là mình thấy ok nè cái này đặt ra là người ta nói chung là chả ai mà nghi ngờ còn à, cái phần này nè cái phần bóc tách này anh em nói chung là bây giờ mình quay cho anh em coi thì mình tháo về cho nó dễ thôi chứ còn khi mà anh em đẩy nó vô khớp rồi mình nảy phải lấy dao mình nảy ra lấy kìm mình nảy ra nó mới ra được chứ không phải là dễ bung vậy đâu cho nên anh em yên tâm về cái phần kính đáo khi mà người ta mượn quẹt người ta mồi thuốc cũng thoải mái cứ cho người ta mượn thoải mái còn cái hộp quẹt này được cái là nó có cái công tắc tự động nha anh em lật cái mặt bên này nè đây thì anh em thấy nó camera nó sẽ tắt nè nó mất kết nối nè mình lật cái hộp quẹt ngược lại nè tự động nó kết nối lại nha thì cái này nó hỗ trợ cho những anh em nào mà chơi những cái môn bài như binh sập sám binh ấn độ nói chung mình chơi cái thời gian lâu dài á thì nó sẽ tiết kiệm được rất là lâu cái thời gian pin mình chơi thì cứ chia bài thì khi mình hạ bài xuống thì mình lật lên cho nó, nó soi bài còn chia bài thì mình cứ lật qua vậy thì nó sẽ không tốn pin trong cái khoảng thời gian mà mình binh bài nè tính tiền tính bạc nè thì nó sẽ chơi được lâu hơn thì ờ, mình sẽ test sơ cho anh em coi về cái phần tốc độ đọc bài cũng như là camera quét bài của cái hộp quẹt này cho anh em tham khảo thì máy móc mình chỉnh sẵn hết rồi mình chỉnh ở cái phần bài cào ba lá miền Nam chín nút lớn đây chỉnh lật cái hộp quẹt lên là đánh thôi đấy bài thì anh em cứ đặt xuống là nó báo máy báo hai nè chia ra nhà số 2 lớn nhất đây đây là cái phần bài cào nha 8 nút tất cả những cái tụ bài này đều nhỏ hơn 8 nút đấy chuẩn xác 100% nha rất là dễ chơi luôn báo rất là nhanh nha anh em đặt xuống là báo thôi máy báo hai tiếp tục nè một hai đây 7 điểm 7 điểm chạy nè bù 7 điểm chạy bài mình chỉ có chạy với lại ăn thôi không bao giờ thua bất cứ một tụ bài nào còn đi đánh đối với những anh em nào chưa hiểu thì đi đánh không phải là anh em cho nó đọc ra ngoài gì đâu nha đi đánh là mình à, gắn cái tai nghe này vô thì tai nghe này kết nối với cái máy đánh bài kia mình đeo vô thì à, nói chung chỉ mình mình nghe được thôi với lại cái tai nghe này cũng rất là nhỏ đeo vô thì không thể nào mà nhìn thấy được cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm nha thì à, đây là cái mẫu hộp quẹt mới trong cái dịp mùa dịch này thì mình ờ, nói chung hàng hóa nhập cũng khó cho nên đây là những cái sản phẩm mới để cho anh em hỗ trợ cho anh em chơi nó dễ hơn thì anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 09097040 thì hiện tại thì mình đang ở bến xe miền Đông Sài Gòn mình có hai chi nhánh chính một là bến xe Mỹ Đình Hà Nội hai là bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì ờ, mình cũng khuyên anh em luôn hiện tại thì bây giờ ở đây nó lừa đảo rất là nhiều lừa đảo rất là nhiều cho nên anh em lấy hàng thì cố gắng lên tận nơi anh em xem hàng test hàng cảm thấy hàng nó ok ưng ý anh em thì anh em lấy về xài sử dụng còn à, nói chung cũng hạn chế giao dịch qua mạng thôi bây giờ nó lừa đảo nhiều lắm nói chung anh em ngơ ngơ lên đây nó lừa chết thì à, cái gì không hiểu không biết thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại này mình sẽ tư vấn những cái thắc mắc của anh em thì à, có nhu cầu thì cứ gọi cho mình thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha